à, ngày hôm nay các bạn Di rất là vui bởi vì là lần đầu tiên Di được lái và trải nghiệm những cái mẫu xe AMG và đặc biệt là cái chiếc xe GLB 35 AMG này các bạn thì đã làm ở Mercedes-Benz khoảng tầm 10 năm rồi nhưng mà chưa bao giờ được lái những cái mẫu xe AMG các bạn đó nhưng mà bây giờ thì đã có cái chiếc xe AMG ở Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng để cho các anh chị và các bạn lái thử thật ra bây giờ Di rất là nôn nóng muốn lái chiếc xe này chiếc xe này nó lên tới 306 mã lực các bạn nha cho nên là cái công suất của nó rất là là mạnh các bạn đã biết rồi ha thường những cái mẫu xe của AMG thì nó cho một cái cảm giác lái rất là phấn khích và rất là thể thao Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn cùng Di trải nghiệm cái chiếc xe Mercedes-Benz GLB 35 AMG này nha Ok Thật sự khi mà lái cái vừa mới vào số và vừa mới đánh lái thôi các bạn thì Di đã cảm giác được cái vô lăng này nó rất là khác so với lại những cái chiếc xe Mercedes-Benz thông thường có nghĩa là cái vô lăng này đánh lái nó cảm giác nó nặng tay các bạn rất là nặng tay à, nó nặng hơn rất là nhiều so với lại cái vô lăng của những cái chiếc xe như là C-Class, E-Class hoặc là S-Class những cái chiếc xe Mercedes-Benz thông thường ha bởi vì đây là những cái chiếc xe đây là chiếc xe AMG cho nên là cái cảm giác lái mà cái chiếc xe này nó Mercedes-Benz hướng tới các bạn thì nó phải là cá tính phải mạnh mẽ và phải đầm chắc cho nên là cái vô lăng nặng thì nó phải là một cái yếu tố mà dành cho những cái chiếc xe thể thao như thế này à wow. rất là nặng các bạn nha nặng nha không phải quá là nặng đâu nhưng mà nó sẽ cảm giác nặng tay hơn bởi vì là Di đã lái những cái chiếc xe kia rất là nhiều rồi cảm giác vô lăng nó rất là nhẹ mình đã quen rồi ha khi mình mình đánh lái nó nặng hơn một chút xíu là mình đã cảm giác liền và cái vô lăng này các bạn là một cái vô lăng à, AMG thế hệ mới nhất luôn cho nên là nó có rất là nhiều những cái gấp khúc cũng như là cái cái cái cái cái vòng của cái vô lăng này bạn nó sẽ cầm cái cho một cái cảm giác nó khác hơn một chút xíu vì cảm giác là nó nhỏ hơn so với lại những cái vô lăng của những cái chiếc xe à, những cái chiếc xe mà Mercedes-Benz thông thường à, hiện tại bây giờ thì Di đang chạy ở cái độ lái là à, tiêu chuẩn thôi comfort thôi các bạn nha đó chúng ta có thể là điều chỉnh cái chế độ lái của chiếc xe ngay trên cái vô lăng này luôn à đây đã chuyển chế độ lái nè các bạn sẽ thấy khi mà di chuyển thì trên màn hình này nó sẽ báo cũng như là trên màn hình của chiếc xe nó cũng sẽ báo ở đây luôn ha cảm giác về chân ga của chiếc xe này nó rất là thích các bạn nha đó. kiểu nó rất là đầm á các bạn rất là nặng á rất là nặng cảm giác khi mà chúng ta lái cái xe nó cảm giác một cái sự chắc chắn một cái ờ, sự ổn định của chiếc xe ha đó là những cái chiếc xe mà AMG nó hướng tới và cái hộp số của cái chiếc xe GLB 35 AMG này các bạn đây là cái hộp số uh, ờ, 8 cấp ly hợp kép các bạn ly hợp kép là thường là ly hợp kép chỉ dành cho những cái chiếc xe à, đặc tính thể thao thôi bởi vì là nó cho cái à, tốc độ sang số nhanh gấp đôi so với lại những cái chiếc xe trang bị cái hộp số tự động thông thường ha bởi vì sao các bạn là chúng ta sẽ có hai cái ly hợp là ở trong cái hộp số các bạn thì dùng từ chuyên môn các bạn thì có nhiều bạn có thể là không có có có có có biết được nhưng mà à, à, hộp số của chúng ta các bạn thì nó có số 1, số 2, số 3 tới số 8 ha. Thì một cái ly hợp để sang số chẵn và một cái ly hợp sang số lẻ. Cho nên nó cho cái sự bắt số nhanh gấp đôi so với lại những cái hộp số mà chỉ có một cái ly hợp thôi ha đó là một cái điều hiển nhiên các bạn thật sự là với cái chiếc xe GLB35 này các bạn đây là lần đầu tiên gì được trải nghiệm à, lần đầu tiên Di được trải nghiệm luôn làm ở Mercedes-Benz 10 năm rồi bạn thì lần đầu tiên mới được chạy những cái mẫu xe của AMG thật sự các bạn thì trước giờ những khách hàng mà đến showroom bên dưới bạn mua những cái mẫu xe của AMG á, thì thông thường là chỉ đến rồi mua rồi ờ, về thôi bạn hầu như là không có được lái và trải nghiệm thử ha nhưng mà bây giờ GLB35 AMG đã có mặt tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng để cho các anh chị các bạn qua trải nghiệm đó khi mà anh chị các các bạn qua trải nghiệm cái mẫu GLB35 AMG này gọi bạn thì Di đảm bảo luôn rất là thích ha bởi vì là Di đã chạy cũng rất là nhiều những cái chiếc xe Mercedes-Benz rồi đó, nhưng mà đây là lần đầu tiên được lái và trải nghiệm cái chiếc xe AMG ha một chiếc xe AMG thực thụ công suất lên đến 306 mã lực thực ra các bạn thì đây là cái chiếc GLB 35 thôi bạn Còn nếu mà GLA 45S nữa thì Di nghĩ là nó còn cho một cảm giác còn phấn khích hơn nữa nhưng mà rất tiếc là ở bên Di chưa có cái phiên bản chưa có cái chiếc xe GLB GLA 45S để lái thử à, chiếc đó lên tới là hơn 400 mã lực cho nên là nó còn mạnh hơn cái chiếc xe này nữa ha khi mà Di tăng tốc nè các bạn đó, tăng tốc nè các bạn thấy không đó ừ. wow rất là tuyệt vời Duy không nghĩ là một cái chiếc xe GLB các bạn một dòng xe NGTC mà nó đầm đầm chắc cũng như là có một cái sự ổn định như thế này à, chiếc xe GLB 35 AMG này các bạn là à, một cái chiếc xe SUV chạy trong đường phố thông thường á, là à, các anh chị khách hàng mà thường di chuyển trong thành phố và muốn là coi như là đi làm hàng ngày bạn muốn một cái chiếc xe nó nhỏ gọn ha thì cái GLB là một cái à, phân khúc mà dành cho các anh chị và các bạn đó, và đặc biệt cái GLB 35 này thì Duy nghĩ là à, nó còn phù hợp hơn rất là nhiều cho với những cái bạn trẻ đam mê cái phong cách lái thể thao cũng như là cá tính từ cái chiếc xe Mercedes-Benz GLB 35 này thì chiếc GLB 35 các bạn nó nó nó nó nó là một cái chiếc xe gầm cao ha cho nên là về mặt mà tiện nghi ở đường phố Việt Nam mình thì nó Duy nghĩ là nó rất là rất là thích hợp. Ừ đối với những cái chiếc xe amc các bạn thì thông thường các bạn sẽ thấy là ở trên uh, cái um, màn hình nó sẽ có những cái phần mà à, dành cho à, để theo dõi cái phần động cơ mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như là những cái yếu tố mà của những cái chiếc xe thể thao nè chân ga thông số của chân ga chân phanh nó cũng sẽ thể hiện ở trên này rồi đánh lái như thế nào nó cũng sẽ hiện ở trên này luôn à tôi nghĩ là những cái anh chị nào mà lái mà dạng cuối tuần mà có thể là thích mà thuê đường đua để lái ha thì sẽ quan tâm tới những cái thông số này nhiều hơn so với là chúng ta chạy trên đường phố cái này thì Di để nói cho các bạn biết thêm thôi Di nghĩ là ở Việt Nam mình thì nó sẽ hạn chế cái phần đó rất là nhiều bởi vì là hầu như là không có ai thuê đường đua để mà chạy thử hết à, chỉ có ở nước ngoài thôi các bạn nước ngoài thì à, cuối tuần họ sẽ thuê đường đua ha và đem những cái chiếc xe độ của mình vào đó để lái thử Thật ra thì để nói nhiều hơn về cái cảm giác lái của cái chiếc xe này thì Di để cho các anh chị và các bạn tự trải nghiệm cái chiếc xe này ha à, bởi vì là phong cách lái của mỗi người mỗi khác nhau cũng như là à, à, Di thì Di đã chạy những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thông thường cũng rất là nhiều rồi nhưng mà chạy lần đầu tiên chạy những cái chiếc xe AMG thì Di cho một cái cảm giác nó là như vậy à, còn những anh chị mà các bạn chưa chạy qua những cái mẫu xe của Mercedes-Benz á chỉ chạy những cái mẫu xe mà à, phổ thông nhiều hơn rồi thì khi chạy qua cái chiếc xe này nữa thì các bạn còn thấy khác hơn rất là nhiều so với Duy bây giờ Duy sẽ chuyển sang cái chế độ lái là thể thao cộng các bạn nha thì cái tính năng mà chế độ lái thể thao cộng này bạn nó sẽ tác động đến những cái yếu tố nào mà làm cho cái chiếc xe của chúng ta nó mạnh hơn bốc hơn thì là nó sẽ tác động lên thứ nhất là hộp số nè thứ hai là động cơ nè thứ ba nữa là cái hệ thống vô lăng của nó sẽ cứng hơn và hệ thống treo của nó sẽ cứng hơn luôn các bạn nha đó và tiếng âm thanh của cái tiếng bô nó sẽ phát ra nó cũng sẽ khác nữa ok bây giờ di sẽ đạp ga nha đó. Ờ. wow bây giờ các bạn sẽ thấy nó rất là khác luôn nãy giờ thì Di chạy ở chế độ bình thường thôi thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe nó cũng rất là hiền nó rất là à sao ông này ông nói mà nó, nó tôi chả thấy gì đó khác nhau nhưng mà khi các bạn muốn chiếc xe của chúng ta nó sẽ thay đổi thật sự các bạn thì chúng ta phải chuyển qua chế độ lái thể thao hoặc là chế độ lái thể thao cộng ha à, đây mới là cái giá trị của chiếc xe nó sẽ nằm ở đây nè các bạn à, những ai mà đam mê thể thao ha đam mê cái phong cách lái của AMG thì à, các anh chị các bạn thử chuyển qua chế độ lái thể thao cộng này để chúng ta sẽ cảm nhận được cái tính năng lái này ha à, và tính năng lái thể thao này nó sẽ tác động lên kể cả vô lăng nặng hơn hệ thống treo sẽ cứng hơn các bạn nha trên trên trên cái nút trên vô lăng này các bạn các bạn sẽ thấy là cái chế độ phuộc này nó sẽ chuyển về chế độ thể thao cộng luôn ha có nghĩa là cái phuộc của chúng ta nó sẽ cứng vững hơn còn đây là chế độ lái thể thao cộng dành cho những anh chị thái à, thích lái à, số tự động bình thường ha còn nếu mà các anh chị và các bạn mà thích một cách thể thao mà nó còn vượt trội hơn nữa còn cá tính hơn nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ lái bằng manual Di sẽ chuyển bằng một cái nút bấm trên này đó bây giờ Di sẽ tự vào số bằng cái hai cái lẫy số ở phía sau nè đó, bên này là giảm số nè bên này là tăng số nha bây giờ Di thử chạy cho các bạn xem cái phần số tay nha nó còn à, tuyệt vời hơn rất là nhiều nữa bởi vì là chúng ta có thể là tự ép số chúng ta tự có thể là điều chỉnh cái cấp số mà chúng ta mong muốn luôn không phải nhờ tới xe nữa đó khi mà giữ ép số đó các bạn thấy không tiếng nó sẽ hụ lên à. và cái cấp số nó cũng sẽ thể hiện ở trên cái màn hình luôn các bạn nha mỗi lần di vào số các bạn nghe cái tiếng phập phập phập phập ha đó là cái tiếng mà à, sang số của cái chiếc xe cũng như là cái tiếng bô nó sẽ phát ra cái âm thanh đó à, vì ép số lại nè giảm số nè uhm. thật ra thì nếu mà mình đi một mình mình các bạn thì các anh chị các bạn chạy được ở chế độ lái này ha còn nếu mà đi với lại người thân của chúng ta có người ngồi ở bên cạnh ha thì chắc là rất là mệt không có không có chịu nổi đâu bởi vì là cái gia tốc của cái chiếc xe cộng thêm cái sự sang số thể thao của chiếc xe này nữa thì thường là người ngồi bên cạnh mình nó sẽ rất là mệt AMC thì uh, à, thành lập cách đây là 55 năm rồi bắt đầu từ năm 1967 ha đó là lý do tại sao mà chiếc xe G63 AMG chúng ta sẽ có cái phiên bản kỷ niệm 55 năm mà Di đã à, vừa giới thiệu đến các bạn ha Ok bây giờ Di sẽ à, tạm dừng cái video clip tại đây nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hoặc là muốn lái thử cái chiếc xe GLB 35 AMG này thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 091 465 3979 hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video clip tiếp theo nha ok